Vấn đề đầu tiên ở trong chương dung dịch thầy Duy muốn chúng ta phải phân biệt rõ các khái niệm như sau. Đó là khái niệm về dung môi, khái niệm về chất tan và là khái niệm dung dịch. Đấy, dung môi, chất tan và dung dịch. Và quan hệ giữa ba khái niệm này như thế nào? Được chưa nhỉ? Này, ví dụ một khi mà chúng ta hòa tan đường vào nước, chắc chắn rằng ở chúng ta thì luôn luôn là hoặc là đã một lần chúng ta làm cái việc này rồi, hòa tan đường kính vào trong nước, được chưa nhỉ? Thế thì nước ở đây của chúng ta sẽ là dung môi. Nước được gọi là dung môi. Đấy, đường được gọi là chất tan, dung môi này nó sẽ hòa tan cái chất tan này. Đấy, và hỗn hợp nước đường được gọi là dung dịch. Tức là khi hai cái này nó kết hợp cùng với nhau, nó trộn lẫn ở với nhau, nó tạo thành một cái thể thống nhất thì người ta gọi đó là dung dịch. Được chưa nhỉ? Đấy, vậy khi hòa tan đường và nước chúng ta phải có khái niệm dung môi là nước này, chất tan là đường và dung dịch của chúng ta là dung dịch nước đường. Hoặc là khi cồn mà tan trong nước tạo thành dung dịch nhưng mà dầu ăn thì lại không tan ở trong nước. Thì lúc đó chúng ta thấy là dung dịch của chúng ta sẽ là uh, như thế nào? Uh, dung môi của chúng ta là những chất có khả năng hòa tan đặc chất khác để tạo thành dung dịch. Dung môi hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Cái chất khác ở đây này. Chất khác ở đây nó chính là cái chất tan của chúng ta. Đúng không? Đấy. Chất tan của chúng ta là chất bị hòa tan trong dung môi.